ba cái ẩm rồi đúng không ẩm rồi ổng là sáu tờ sao này mặt này đốm đốm cái kia cái hôm nay xem sách nhiều quá đúng không xem phim người nhớn đây tắm rồi đấy căn căn đồng triệu này nhiều tiền thế mới lấy cái tiền chẵn ra kìa để ông về tiền đẻ thì ông để ông đi nhà nghỉ thôi chứ thêm hai ừ. triệu từ đâu thêm hai triệu ngày kìa ngang càng đấy vào em gái lên bài đâu đen đấy nhở bỏ chưa gì đã bỏ rồi chưa gì đã bỏ hả đen lắm dạ, đen quá bao nhiêu cân ờ, mặt bị mọc nhiều mụn đen vất 3 triệu vào cân cân à thế bây giờ mình, mình theo 2 triệu đúng không thêm hai là cân một hai triệu là cân này thêm 5 triệu chọc gì anh. gắt thế anh gắt luôn thì kiếm tiền anh em đi nhà nghỉ vướng gì suốt ngày nghỉ ngơi thế nhở anh chỗ khác để đi à đủ năm này đang phát khổ vì khỏe đấy thứ cần thôi kìa yeah, cu bỏ đi cân rồi à ba thằng mười đây ăn chưa ba thằng mười ăn đấy sợ chín cấm ờ, cái gì yeah. mày ăn rồi mình tiếc này ăn rồi thì mẹ mày và tôi tôi phải đánh 10 triệu nữa 5 triệu cân làm gì rác thế thế rồi đánh kém quá tiếc ăn rồi chứ phải ít đâu vào đi nào vào tay chưa vào tay ra chậm đấy nào chia mẹ luôn chia luôn vướng cái gì hay cắt nhỉ hay cắt lên ờ, chín hát rồi à cắt lên chín mắt rồi mất tiền ngồi ngồi với em thế nào nào xong rồi nhắc bài thế ừ. đâu yên cái ở mới đi đi chịu ơi cân cái nhẹ nhàng ấy cân cân Đeo nước em đừng nghe anh ấy suy dạy cần à? tiền đoan đấy cần bỏ thôi bỏ ra cân à thêm uh, ờ, 2 triệu à cân thêm không anh bỏ à? ôi bỏ ui giời thế này, anh chỉ dọa nhỉ anh chỉ dọa chơi game mà em ừ. thế này buồn em thế thế ôi anh đang đỏ em đang đen thế rồi lắm. em cứ cho anh ăn đi tí anh em mình giải quyết nhá đi sắp chắc là về liêng luôn, đi ừ. sắp về liêng ngay vướng cái gì bốc cái đi liêng về chín à rồi nha một hai ba bốn năm à, quá đen hai ván liên tục rồi đấy còn ba ván điện thoại gái gọi gì chả đống đen rất sao à, tốt đẹp rồi <laughs> bỏ một triệu vào cân cười sướng với anh thêm một triệu ơi nhá yeah. thêm triệu hai triệu một cân hai triệu vào hai triệu cân rồi. À? Thế này em thêm một triệu đấy chưa đây mới cân thôi à mới cân rồi đúng rồi mới cân thêm hai triệu triệu Chết rồi Có cái gì đến này đấy, tận nè Mình bao tiền cân đây? Thế mà bốn vứt vào 4 triệu không? 4 triệu cân. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thêm 1 triệu. Ừ. Bỏ đi, đèn đấy này. Giờ mình ờ, vứt vào 3 triệu đúng không? Ừ, bốn này này. bốn à, nữa mà. kia đi hai, à, nhà này đi hai đúng không? Ừ. Thêm hai, nhà kia cũng thêm hai đúng không? Tôi thêm một, À thêm một à? Nhà kia thêm hai là ba, nhà này một là bốn đúng không? 1 2 3 4 triệu thêm 5 triệu vướng cái gì bỏ đi vào lòng người em ơi rất sao thêm 5 triệu cân à? Sao nhỉ? Ông này thêm bao nhiêu? Mình 17 triệu cân. Bây giờ ông mất 5 triệu vào cân. Đó 5 triệu là ông thêm đúng không? Ông thêm 1 triệu tôi đi. 6 triệu cân. Ờ, ông mất 6 triệu vào tôi đi 5 triệu, ông này thêm 1 triệu, 6 triệu. 8 triệu. Đâu, ông này thêm 6 triệu vào cái này thêm 2 là 8 triệu đúng rồi. Nhiều thế. Chọn chọn. Nhà này thêm 5 là đúng rồi, thêm 8 ấy đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 7 gần thôi. Mình 6 à, triệu cân mình cân thôi cân cân 8 triệu đúng không 6, triệu à 6 triệu đây 6 triệu đúng không thêm 2 vâng. triệu à, thêm 2 triệu không vâng. kinh nhỉ chết rồi mình ngu rồi không cần bán đấy hay rồi cái này bao nhiêu cân nhỉ mình là 52 là 7 đúng không 7 triệu cân 7 triệu 7 triệu cân nguyên cái chỗ này là 5 triệu rồi giờ sao cân này đủ cân này cân nhá cân chưa cân cân rồi đấy giờ ờ, tôi phải vào thêm hai nhà hai triệu này đúng không hai triệu hai triệu cân hai triệu này thêm 5 triệu nữa với cái gì rồi Đánh ba bốn năm mẹ bỏ bỏ đen ba bốn năm đánh đi đen xì để em đánh mình kia em không vào được em sao đây có kia thêm đây năm là bằng năm này bằng đấy thêm năm triệu tiếp ôi ơi tốt đẹp rồi à, kia mười triệu tiếp kìa anh anh bỏ đi để em à, để em với lại em gái đè nhau nhá Dạ. Cho chung mày đè nhau luôn để em chơi cho. Chậm gì. Ôi, em sao bảy bỏ kìa. Dạ. Thôi em ơi. Lắm sao bảy. Này. Bảy. Chắc nhỉ. Theo 5 triệu anh lại vẫn còn cho em gái 5 triệu nữa. Yeah. À? Thế mới này, Đấy, em chơi hết cái tiền kia Thêm năm. Ôi giời. Một cân thôi. Đếm 5 triệu nữa. Nào anh em lại chơi với nhau. Cân à? Lại thêm 5 tiếp. Bài rồi. Ui sợ nhỉ. Đây bài tôi đây sợ nhỉ ừ, chết rồi thế này 5 triệu cân hai ba bốn cầm xem bài cái sợ gì đâu sợ gì giờ thôi đủ rồi anh anh chỉ thích đẻ em nhưng mà thôi được rồi hôm nay anh anh anh cho em xem này anh đẻ em luôn này JPK JPK không ăn được rồi đây rồi phân thân phân thân phân có máu bài cuối cùng là của em năm nhà bốn nhà liếng đâu nào anh tưởng anh đè em rồi à? em lại đè anh à con chết rồi anh, anh nhớ em rồi đấy nhớ chưa anh nhớ em rồi đấy văn bài này anh nhớ em rồi đấy phải đỏ chứ thôi nghỉ chơi nhở em quá khéo luôn đấy nghỉ chơi nghỉ chơi rồi thôi em nghỉ chơi nhá em đi về em cầm thế đấy anh em thấy đấy đấy cô chỉ có hai ba ván bài mà cái con con bé kia nó ăn được hết sạch tiền của anh em ở đấy ừ, tài thật mà anh em thấy là cũng cũng cũng gọi là là là, là vô lý đúng không lên ván bài mà sáp hai mà lại bỏ đi tài thật nó biết được thằng ở bên kia nó nó có sáp 10 nó bỏ đi thì là ở clip này tôi sẽ bóc mã và và và giải mã để cho anh em biết luôn là vì sao con con nhỏ kia nó lại biết được bài của thằng kia như vậy thì thực ra ấy nó đã trước khi đi đánh nó đã đã bịp mấy thằng kia bằng cái bộ kính áp tròng này anh em này tôi sẽ sẽ sẽ, sẽ bóc phốt với con con bé kia luôn nó đi đánh nó nó nó, nó mang cái kính áp tròng này đi đánh này thì cái kính áp tròng này nó đánh bài như nào cái kính này là nó đeo trực tiếp vào trong mắt của nó và nó nó, nó nhìn thấy bài đấy, cái, đấy là cái kính áp tròng hay còn gọi là cái len ấy cái này đeo vào trực, trực tiếp trong con mắt thì là là sẽ thấy cái cái lá bài đây cho anh em ờ, xem đây này cái kính này ờ, nó đã cái con kia nó bịp mấy thằng kia bằng cái kính này đây này bây giờ tôi về xem kỹ lại rồi mới biết là nó bịp như này đấy nó bịp bằng cái kính này này anh em này cái kính này đeo vào trong mắt thì không ai có thể nhìn thấy được anh em nhé đây này nó bịp mấy thằng ở đấy bằng cái kính ấp trong này, này cái kính này là màu của mắt luôn nó đeo vào trong mắt thì là không không ai biết được luôn đấy thì là cái kính này nó nó, nó đeo vào mắt nó nhìn như nào thì tôi sẽ đeo thử để cho anh em thấy được luôn anh em nhé bây giờ này tôi lấy tôi đeo thử này bây giờ tôi sẽ đeo thử vào trong trong mắt của mình anh em nhé đây này kính này tôi đeo vào trong mắt của mình này đấy thì đeo vào mắt thì nó sẽ thấy được các bài đây thì bình thường là anh em nhìn đúng không đây anh em nhìn cái bộ bài này này rất là hoàn toàn bình thường đúng không giờ tôi chả biết ờ, không không biết được anh em không nhìn thấy không biết con gì đúng không nhưng mà sau khi đeo kính vào ấy thì anh em sẽ thấy được cái cái cái lá bài nó nó nó, nó như này anh em này đấy đây anh em nhé đấy sau khi đeo vào thì anh em sẽ thấy như này luôn đấy anh em thấy không tất cả các con anh em có thể nhìn thấy luôn đây con bốn này đúng không bốn này à, ờ, 8 này đấy đây anh em nhìn thấy tôi khỏi cần đọc anh em tự nhìn luôn đấy thì là, là sau khi là gì thì nó thấy được tất cả các lá bài như này rồi nó đánh làm sao mà thua được ví dụ như này đi nó chia bán bài như này đúng không nó chia bán bài như này đúng không đây nó chia ván bài nó lên ván bài nó chia kiểu như này chia thành ba con đúng không chia như này đúng không thì anh em thấy được là biết được là bao nhiêu điểm rồi đúng không đấy chín mười ri luôn này đấy hay là một ván bài này như này đi chia cái là thằng kia này như ván hồi nãy này nó nó nó nó có sáp hai này nói chung là bao nhiêu điểm nó nhìn thấy hết mẹ rồi đúng không đấy em thấy không tất cả các lá bài nó nhìn nét như này đúng không đeo kính vào nó nhìn thấy nhìn thấy bài người ta hết rồi nó đánh làm sao mà nó nó thua được đúng không đấy đấy là cái bộ kính áp tròng mà thì đeo vào nó sẽ là nhìn như này bây giờ tôi thế tháo cái kính này ra đấy thì cái công nghệ nó nó kinh khủng đấy anh, em ạ bây giờ anh em mà đi đánh nên phải cẩn thận tí thấy chứ nó nó bịp bằng cái kiểu này thì thì không có cách nào mà mà đỡ nổi luôn thấy đấy nó bịp bằng cái công nghệ đấy con bé nó kinh khủng lắm đeo kính vào và đánh bịp thì cái kính này nó màu của mắt nên là sau khi đeo kính vào trong mắt thì có ai phát hiện được đâu không ai đã phát hiện được nó đeo kính đâu không ai biết được gì cả đây là cái công nghệ kính ấp tròng tôi biết được nên là tôi sẽ là là là là là, là để nói để anh em biết để mà mà mà đi đánh biết mà tránh hoặc là là gì thôi chứ còn cờ bạc bây giờ nó bị kinh khủng lắm anh em biết mà tránh thôi anh em nhé còn anh em nào muốn biết rõ về chi tiết về các cái công nghệ mà nó đánh bịp hiện đại nhất bây giờ ấy cái công nghệ đánh đánh bài bịp hay là tất cả các cái đồ mà sóc đĩa bịp cũng thế thì anh em phải liên hệ cho tôi để tôi tư vấn cho cho anh em hiểu rõ hơn để tránh trường hợp mà thua anh em nhé anh em cứ liên hệ cho tôi theo cái số điện thoại tôi để ngay trên màn hình ấy không